Ok hello anh em Rất vui vì được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat trên Game Today Đầu clip thì tôi xin được cảm ơn anh em phát võ Chào mừng anh em đã trở thành hội viên mới ở kênh Cảm ơn anh em phát võ rất là nhiều Và đồng thời thì tôi cũng xin được cảm ơn anh em Hải Biếu Anh em Hải Biếu là hội viên đạt huy hiệu 15 đầu tiên ở trên kênh Game Today anh em đồng thời cũng là cái người đầu tiên đăng ký hội viên ở trên kênh Ngoài ra thì cái bộ siêu tập huy hiệu của anh em ở trên kênh Game đây Phải nói thật là phải rất là khủng khiếp <laughs> Ngoài cái, cái huy hiệu một năm hội viên ra Thì anh em còn có được những cái huy hiệu như là Like cho những cái clip của tôi nhiều nhất Rồi comment nhiều nhất Rồi uh, có huy hiệu của người đăng ký lâu năm Đấy rồi có cả cái khoảng thời gian xem clip Dành cho clip của tôi nó nhiều nhất Và cuối cùng là được tôi thả tim nhiều nhất trong những cái comment của anh em Rất là cảm ơn anh em Hải Điếu Đấy, như vậy là đã quá đủ để có thể đánh giá được anh em Hải Biếu là một trong những cái fan cứng nhất ở trên kênh <laughs> Đấy, Tôi rất là thích cái hệ thống đánh giá này ở Youtube Nó ờ, sẽ cho tôi biết là ai mới thực sự là cái người mà mà uh, fan cứng Đấy, còn ai chỉ là cái người mà nhận vơ <laughs> Rất nhiều ông nhận là uh, fan của tôi 35 nhưng mà tôi check nó có cái số liệu anh em ạ Không nào sao mà có thể uh, book phép được với tôi đâu Có ông bảo là đăng ký 35 Rồi có ông bảo là là là thế nào nhỉ xem tôi nhiều nhất nhưng mà tôi check pha tôi biết ngay làm sao mà bốc phét được với tôi đấy tôi nói luôn là bốc phét còn ai mà coi như là đăng ký tôi lâu năm là lại xem tôi nhiều này thả tim cho tôi nhiều like tôi nhiều hay comment là tôi biết ngay anh em ạ làm sao mà bốc phét được cái đấy thì nói chung là nó có số liệu hết rồi anh em ạ là cái đấy tôi đánh giá là cái việc là làm nào ưu tiên đấy ưu tiên cho các cái yêu cầu làm clip này rồi ưu tiên những cái câu hỏi đặt ra hỏi rồi tôi trả lời đấy những cái người đấy tôi sẽ ưu tiên đầu tiên tôi vào cái comment youtube ấy tôi nhìn thấy những cái huy hiệu ấy, nó nhiều ấy là tôi những cái người như thế là thường là tôi sẽ trả lời đầu tiên đấy tôi sẽ vào tôi comment luôn đấy thế là anh em yên tâm nhá các anh em cứ yên tâm là mọi những cái hành động của anh em mà tương tác cho kênh ấy đều được tôi ghi nhận hết anh em cứ yên tâm <laughs> không sót vào ai đâu anh em nhá sang cái tháng tiếp theo là sẽ chào đón một bạn nữa cũng đủ một năm hội viên đấy là bạn Quang Trần bạn Quang Trần thực ra thì bạn Quang Trần không phải là cái người thứ hai đăng ký hội viên của kênh đấy à, sau bạn Hải Biếu ấy là có khá nhiều anh em nhưng mà chắc các anh em đấy đã bây giờ đã nghỉ game rồi nên là các anh em đã bỏ cái gói đăng ký hội viên đi đấy nhưng mà cái người thứ hai mà gắn bó với tôi được một năm và là cái người thứ hai đạt cái danh hiệu hội viên một năm chính là bạn Quang Trần thì tôi cũng đợi đến cái um, cái cái ngày hôm đấy tôi lại Tiếp tục vinh danh anh em Quang Trần Cảm ơn anh em Quang Trần ở trong video nhá Rồi Sau một năm được mở cái đăng ký hội viên của kênh Thì đã có hơn 230 anh em đăng ký hội viên Có những cái lúc mà có anh em cũng không có đăng ký hội viên nữa Bỏ đăng ký hội viên à, Có những cái lúc thì à, tôi được rất nhiều anh em quan tâm để đăng ký hội viên thì lúc nào nó cũng duy trì ở cái khoảng hơn 200 anh em đăng ký thì đấy là một cái điều rất là đáng mừng rất là cảm ơn các anh em đã đăng ký hội viên cũng như là các anh em mà đã donate cho tôi ủng hộ tôi về cái mặt tài chính cụ thể đây là tiền nó rất là thực tiễn đấy chứ nhiều khi là lời khen thì chưa đủ anh em ạ lời khen nhiều khi là cũng chưa đủ đâu bởi vì kèm theo những cái lời khen nó là cái, những cái lời chửi anh em không biết <laughs> đấy nhưng mà đấy thì cũng là vì là là gắn bó là bởi vì là có thể có kinh phí để duy trì phát triển kênh thì tôi mới tiếp tục làm. Chứ còn làm cái vu vơ tôi không làm tiếp đâu. Đấy thì um, tôi cũng có một cái nguyện vọng đấy là sắp tới là hết năm nay là được 300 anh em đăng ký hội viên. Không biết có làm được không. Tuy nhiên là cái đợt này thì cũng có rất nhiều anh em là muốn đăng ký hội viên của kênh tôi nhưng mà không đăng ký được. Cái lý do là bởi vì thế này anh em thực ra là anh em có nhiều anh em anh em donate cho tôi à, tôi bảo anh em là anh em hãy giữ cái tiền đấy anh em đăng ký hội viên giúp tôi bởi vì là anh em đăng ký hội viên ấy thì anh em sẽ ờ, có mở khóa cho tôi một vài thứ ở trên kênh tức là cái youtube này này nó sẽ giúp tôi mở những cái tính năng khi mà cái số hội viên nó tăng lên chính vì thế là tôi nhờ các anh em mà nếu mà anh em có ý định donate cho tôi rồi ấy, thì anh em hãy giữ cái tiền đấy đừng donate cho tôi mà anh em hãy đăng ký hội viên đấy, giúp tôi Đấy, ví dụ anh em đăng ký um, anh em donate cho tôi 100k. Đấy thì thôi anh em giữ cái 100k để lại, anh em đăng ký cho tôi 5 tháng hội viên giúp tôi để tôi có unlock được một vài cái thứ ở trên kênh uh, YouTube. Đấy thì tôi cũng có chia sẻ với các anh em mà đó rồi ấy, các anh em muốn donate hay là đăng ký hội viên rồi thì lại bị một cái là cái đăng ký hội viên đấy nó quá khó mà anh em không biết đăng ký như thế nào khi mà anh em không có cái thẻ visa thì uh, tôi cũng uh, nhân cái clip này tôi cũng muốn hỏi các anh em mà đã đăng ký hội viên ở trên kênh Đấy là anh em có cách nào mà anh em có thể giúp cho các bạn ấy đăng ký hội viên ở kênh tôi được không? Bởi vì thực ra tôi cũng không biết là đăng ký hội viên nó như thế nào cả. <laughs> Phải nói thật là tôi kể cả tôi chủ kênh nhưng mà tôi cũng không biết đăng ký hội viên như nào hết. Thế thì tôi hy vọng là các anh em mà đã đăng ký hội viên rồi anh em có thể uh, có một cái comment vài cái comment hướng dẫn tôi cũng như là các bạn muốn đăng ký hội viên giúp đỡ tôi ủng hộ tôi có thể biết được cái cách đăng ký hội viên nha anh em nhá. Bởi vì các anh em mà yêu quý tôi thì thường là không có thẻ visa đấy anh em thường anh em donate cho tôi qua tài khoản ngân hàng cũng như là donate cho tôi qua qua momo thôi thì không biết là có đăng ký được bằng cái tài khoản ngân hàng hay momo không thì anh em à, anh em nào mà đăng ký rồi anh em có thể comment phía dưới nhá cảm ơn anh em rất là nhiều thật sự ấy nếu mà cái việc đăng ký hội viên nó dễ dàng hơn ấy thì tôi nghĩ là chắc chắn là cuối năm nay là nó sẽ được 300 anh em đăng ký hội viên đấy đấy còn giờ cái cái thời điểm này này là gần như là các anh em là không biết đăng ký nên nó tăng rất là chậm đấy 220 đến 230 cả tháng nay mới thêm được có 10 người đó Đấy, thế mà có rất nhiều anh em hỏi nhưng mà không biết đăng ký như nào cả anh em ạ Rất mong là các anh em mà đã đăng ký hội viên có thể comment giúp tôi nhá anh em nhá Cảm ơn anh em rất nhiều Ui Ô chơi cái gì nhở Đỏ cho nhiều đấy nhở bốn đỏ này ơ bốn đỏ kẹp phô lần à bốn đỏ kẹp phô lần thì thì thì thì, thì không cần uh, hunter nữa ok up cấp lên 6 rồi kẹp được vào uh, ờ, saman vào lên 7 là kẹp hai glacio anh em ạ ok thì chúng ta chơi cái gì nhỉ bốn glacier kết hợp với sáu kiếp len à nhưng mà nếu mà thế thì không có con Lancer để chọn lại đuối lắm Chơi bằng co 3 tiền à Chơi bằng co 3 tiền thì phải chơi co 3 sao cơ Berserker phải 3 sao mà mà mà cũng yếu, không không mạnh Berserker này tôi từ trước đến nay tôi đánh giá nó có cao đâu mà Anh em thấy cái clip của tôi đánh giá Berserker rất yếu Ui round này có thua không nhở Ăn không? Ăn được không? Ăn được Hay quá Rồi, được đấy Tôi nghĩ là không chơi uh, ờ, 6 đỏ kết hợp với cả 4 uh, ờ, Glacier đâu anh em ạ Trận này có nhiều đùa bộ mạnh lắm Trận này có bộ Warrior khá là mạnh này Warrior hay là Egosit ấy Nhưng mà Egosit thì, thì thôi, thôi, thôi chả thì cái con Egosit nào cả Nên chắc là thôi Tôi không đi Egosit nữa Bây giờ ra đỏ nhiều thì chơi cái gì kết hợp với đỏ nó mạnh Glacier với đỏ ra nhiều anh em ạ Chắc là chỉ chốt một trong hai thôi Mà đỏ thì kết hợp với cái gì cho mạnh nhở Trận này chơi gót đỏ à Cũng chưa biết được Thôi kệ nó đi Chúng ta cứ chơi thôi Nó ra bài như nào thì xoay theo vậy Chứ còn bây giờ thì cũng đang khá là mông lung Nhưng mà nếu mà trận này theo tôi đánh giá ấy, là chơi Egosit kết hợp với cả Witcher là nó rất mạnh đấy nó đổi sang Exorcist kết hợp với Witcher mà tôi chưa thấy một con cung đen nào cả Từ đầu game đến giờ Exorcist chưa thấy ra Ui mà ra ngoài thua này Khỏe thế Khỏe thế nhở Chơi Clyde à <clears throat> Có nên chơi Glacier không nhở Khó nghĩ thật đấy Thôi được rồi, thế chúng ta tính toán xem là gặp round sau gặp thằng nào đã xong rồi tính sau vậy Xem nào, gặp ai Gặp thằng Sunshine à, Sunshine Goblin Yếu, yếu, yếu, yếu Được, thôi Không làm gì cả anh em nhá Cứ để yên thôi Dạo gần đây thì có khá nhiều anh em cũng comment hay là nhắn tin vào trong fanpage là mong muốn là tôi tiếp tục chơi um, cái ờ, bản update ấy. Cái bản preview update để xem cái con tướng mới nó có mạnh như nào ấy. Tức là chơi ờ, ví dụ kết hợp với cả ờ, uh, 6 Hunter, 6 bit rồi thì <clears throat> chơi bit. Đấy thì uh, Thực ra thì tôi cũng phải trả lời anh em luôn và tôi cũng trả lời rồi đấy Nhưng mà tôi trả lời lại nhá Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa là tôi không chơi nữa anh em nhá tôi chỉ chơi một clip để anh em biết cái con tướng mới nó như thế nào thôi đấy còn sau này nếu mà nó ra bản chính thì tôi sẽ chơi nhá tôi nhắc đây là nhắc lại thôi còn tôi đã nói rồi đấy tôi đã nói một lần rồi bởi vì tôi không thích chơi một cái trận đấu mà nó rất là nhàm chán anh em hiểu không cái sức mạnh của con tướng cái skill của con tướng anh em biết hết rồi nó chả còn gì để có thể là làm thêm cái, cái clip về cái con tướng đấy cả review về cái con tướng đấy cả Đấy, mà bây giờ làm cái clip thì chơi với máy thôi Chơi với máy cả tiếng đồng hồ thì nó không hay Và như thế nó cũng chả đánh giá được cái gì cả Chơi máy để đánh giá cái gì đâu Anh em nhá, nên là thôi Chúng ta đợi đi Đấy, anh em cố gắng em chịu khó anh em đợi đến khi nào mà update ấy Đấy, lúc nào bản update nó ra thì uh, Cái phiên bản chính thức thì lúc đấy tôi làm clip tôi chơi với người Lúc đấy tôi sẽ cố gắng tôi tìm được ra những cái đội hình mạnh uh, liên quan đến con tướng mới anh em nhá lúc đấy thì nó mới hay được nó mới hấp dẫn được trong một clip đấy mà clip hấp dẫn thì mới có nhiều người xem nhiều người um, chia sẻ nhiều người đăng ký mới <coughs> cũng chỉ vì là có những cái clip hấp dẫn mà rồi cuối cùng là có các anh em ấy anh em cứ giới thiệu cho bạn bè anh em thế tự nhiên là bây giờ kênh của tôi ấy nó cứ tăng sắp lên tăng rất là nhanh đấy, cũng là vì là như thế đấy anh em ạ cũng là rất là cảm ơn các anh em đã chia sẻ cho bạn bè nha anh em nhé rất cảm ơn anh em rất nhiều rồi, hết tiền lên 7 luôn anh em ạ Rồi, hết tiền lên 7 mà tôi đang chưa biết chơi gì Vẫn chưa biết chơi gì anh em ạ Giảm cặp sâu ở đây Lên được hai không nhỉ Lên được hai thì chơi cũng được Sâu đẻ được vào cũng kinh đấy anh em Đẩy cho nó nhanh Đẩy tốc độ trận đấu lên Thực ra thì cái đẩy tốc độ trận đấu lên nhanh ấy Nó rất là ý nghĩa nhá Ở trong trận đấu đấy những cái round đầu thì anh em sẽ không không không thấy được cái ý nghĩa của nó đâu nhưng mà một khi mà chúng ta đẩy nhanh đến cái lúc mà người chơi ấy, tầm khoảng round 20 ấy, chỉ còn có dưới 15 máu thì lúc đấy anh em mới thấy cái ý nghĩa của nó. Đấy, ý nghĩa của cái việc đẩy nhanh kẹp càng nhiều những cái con đẻ vào càng tốt anh em ạ đến cái đoạn mà người ta phải xả tiền thật nhanh để người ta người ta sống ấy là lúc đấy là chúng ta đã thành công. Bởi vì là cái giai đoạn mà nếu mà chúng ta không đẩy nhanh đến cái giai đoạn 20 21 ấy vẫn còn khoảng 5 60 máu, 40 máu thì lúc đấy người ta thông thả người ta roll thôi, người ta thông thả người ta roll, người ta giữ 50 tiền roll thì thế nào người ta cũng form được bài. Nhưng mà nếu mà mình tăng tốc độ trận đấu lên, mình đẩy thật nhanh thì ở cái giai đoạn đấy người ta sẽ rất là cuống, người ta sẽ phải xả hết tiền mà một khi mà đã xài hết tiền rồi ấy, thì cái lợi tức của round tiếp theo nó sẽ không có Và cái số tiền để mà roll dần, để form bài dần là không có Đấy, vì người ta rất hoảng trong cái giai đoạn đấy là người ta phải xả thật nhanh để người ta form được bài Chính vì thế nó rất là hay ở cái chỗ là chơi những con bài mà chúng ta kẹp được vào nhiều con đẻ thì nó rất hay đây, ở đây tôi đẻ được thêm rất nhiều cái này Đấy, đẩy như này mới sướng, cắt chuỗi luôn Hay quá Mình xin nhá Quá hợp lý Rồi Ui rồi Thế này đập trứng luôn không nhở đây à Trông bài mạnh đấy Đang ở chuỗi cộng 1 Đập luôn anh em ạ Đập trứng rồi Tôi tôi không tiếc quả trứng đâu Đang có có có có cộng 1 là một này Thứ hai là đang đang gặp rất nhiều những cái người chơi đang có những cái đội hình mạnh ở phía dưới Anh em thấy là tôi không có ngại sử dụng tiền. Ở đây tôi còn có 16 đồng thôi mà. 16 đồng đập trứng là lỗ mất uh, mất mất 2 đồng nữa đấy, Bây giờ tiền thì có 16 tiền thôi So với những cái người còn lại anh em thấy là thọt rất nhiều đấy Có những người mà ở level 7 mà đã là 53 tiền rồi kìa kìa Chuỗi thua cộng 9 Không thấy có bất cứ ai là, là, là phá cái chuỗi kia nhở Đấy mà round 16, ra 15 Round 15, round 16 vẫn còn 45 máu là cũng là thành công đấy Rồi Grim Chóc à Chơi gì nhỉ Kepland kết hợp với cả Demon à Chuyện này Kepland kết hợp với Demon được không? Được đấy Thực ra là mà kết Kepland nhá Kepland mà kết hợp với Demon thì Trận này là ở level 10 À mà đéo được Chơi chơi chơi Kepland kết hợp với Demon thì phải có ấy cơ Phải phải phải có Omen cơ anh em ạ Nếu mà không có Omen là phải kẹp Wizard vào Kẹp Wizard vào thì nó lại không mạnh hơi khó nghĩ nhở kép len nhá nếu mà 6 kép len mà có omen ấy thì 6 kép len kết hợp với cả cả cả hai con uh, witcher hai con witcher là ở level 8 8 con còn hai con nữa thì nó sẽ là con con con con chúa quỷ đấy là ở level 9 Đấy, và level 10 nó sẽ là kẹp con Velom Sau đó thì uh, chơi Kira anh em ạ Đúng rồi là Nó chơi ở level 10 nó sẽ rất mạnh Tuy nhiên trận này không có Bad Omen thì lại phải kẹp thêm hai con hai con Wizard vào hai con Wizard vào là mất bố nó, nó, nó hai slot rồi Tức là nếu mà muốn chơi 6 Kepler là phải chơi ở level 7 Chơi ở level 7 mới được Xong kẹp hai con Witcher là ở level 9 Level 10 là kẹp thêm con 7 vào vậy là hết. Không kẹp được cái cái cái cái ờ, con uh, Velom. Không kẹp được Velom sẽ mất Kira. Thế thì yếu lắm anh em ạ, không chơi được. <clears throat> không nha anh em nhá, trận này không có Omen. Phải có Omen mới chơi được thế anh em ạ. Nha, phải tính một cái đội hình khác đi. Thôi thì tạm thời thì, thì cái con um, con Fallen Witcher này tạm chơi tạm vậy anh em ạ chưa tạm lấy chuôi cả đã ok hay lắm có chuôi rồi được rồi chơi gì nhỉ không chơi đỏ nha anh em nhá trận này chắc không chơi kép len nữa nên là thôi không mua con uh, con con Squatman Giờ gặp cái thằng Teppy kia cắt chuỗi lốt Ok không? Cho xin cái chuỗi đây nào Tôi nghĩ là thôi cứ giữ ở 7 không cần lên 8 đâu Thế này vẫn mạnh rồi Thế này đủ mạnh rồi Lên 8 thực ra kẹp vào cũng không gia tăng được nhiều sức mạnh lắm anh em ạ X-Men này thằng này nhiều tiền này Đừng bảo thua này nhá Không không thua được không thua được Đội hình nó không có đam Đội hình nó không có đam Già mãi tung một trưởng kìa Chưa có 6, 6 à, mét anh em ạ Thoải mái Được Vớ vẩn X-Men đi sớm Berserker Chuyển sang 6 Glacier được không 6 Glacier Demon thì lại được anh em ạ Trận này chơi 6 Glacier Demon ở level 10 uhm. Nhưng mà chơi như thế thì nó Nó hơi quen nhỉ một cái đội hình gì đấy mà nó vẫn hấp dẫn nó hay ho hơn không nghĩ ra một cái cái cái gì đấy nó hay ho hơn không mà không không phải chơi demon không 6 glacier demon kết hợp với witcher thì nó lại quen quá nhở thế thì nó lại không hay rồi gặp thằng này ăn được không chơi bít à cáo hai ạ vài đạn khả năng mất chuối là rất cao ở đây ăn nổi không ăn nổi không ăn nổi không ăn nổi không ăn nổi không ăn nổi không ăn nổi không được không được không được không được không được không hay quá, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá Được, được Hai lần cắt chuối anh em ơi Ui rồi tốt quá Khá đấy <laughs> Được rồi, ổn rồi Ơ, lại Berserker này thề thề thề thề thề thế. Chốt rồi, Glacier rồi này Berserker 2 thì chắc là Glacier rồi Rang 19 này lên 8 nhỉ, Lên 8 đi kẹp cái gì vào cho nó mạnh Thực ra lên 8 nó cho thêm được con con nào nhỉ? Không được. Phải lên 9 cơ. Lên 9 luôn thì là kẹp 4 Glacier, 4 đỏ kết hợp với cả cả Fallen Witcher làm co đam chính thì nó mới mạnh được. Bây giờ lên 8 sức mạnh không hề gia tăng nhá. Bây giờ kẹp thêm không thêm được con con nào vào đâu. Thôi anh em ạ. Đợi round 21 lên 9 luôn. Bây giờ chưa đủ tiền lên 9. Rồi. Ui gặp thằng này cũng to phết đấy. Ăn nổi không? Ăn nổi không? Ăn nổi không? Ăn nổi không? Được, được, được, được. May quá. Rồi. Hay quá nhờ, giữ được chuối. Càng. Đấy, anh em thấy là đầu game mà tôi thọt tiền bây giờ tôi lại gỡ lại được 50 tiền rồi này. Rồi bây giờ dần dần lên 8 thôi. Đấy, round sau là lên 9 kẹp 4 Glacier vào lại mạnh rồi. Ở ở cái round 21 thì Đội hình như thế này nó là ổn nhá anh em nhá Ra 21 là như thế này là sẽ giữ được chuỗi 4 Glacier 4 ờ, Kepland 4 Kepland thì nó đã khỏe sẵn rồi Sau này tăng tốc đánh nữa Tăng đam Chưa kể nếu mà ra được thêm cái con ờ, Con con con Fortuner Teller ấy Là chúng ta kẹp vào đây là hai giữ máu nữa Thì phải nói là rất ổn áp để để dần dần áp lên 10 luôn anh em ạ không cần phải nói nhiều Với cái số máu là 96 máu như này ấy Mà kẹp được hai con Eco vào thì không phải làm gì nhiều đâu Cứ ấn đẩy cấp rồi Ok Rồi Chốt đồ pha đã Bây giờ cần cái bơ linh Thiếu cái bơ linh Rồi thôi lên 9 luôn anh em ạ 4 Glacier này Ở level 9 Ok Rồi Cho con uh, Swordman này lên 2 sao ấy Xong rồi thay con Skull Hunter ra anh em ạ Là chúng ta còn có thêm Kẹp thêm được cả bộ Warrior nữa Tức là chúng ta có 4 Glacier này 4 Glacier, 4 Kepler, 3 Warrior, 2 Saman Đấy Khỏe Trận này có cả Exit À đúng rồi Mà trận này thì thế nào mà chả có người chơi Exit Ôi nhưng mà thua không? Ui chết rồi, thua luôn à? Ôi giời ơi. Thua luôn. Vừa mới up lên 9 thua luôn ạ, à. nhưng mà thằng này nó xả hết tiền. Vãi đái thật. Thôi cũng được. Thua cho cái người mà phải xả hết tiền thì cũng ờ, ok. Chấp nhận, chấp nhận, chấp nhận. Nó xả hết tiền mà, xả hết tiền để cắt chuỗi mà. Rồi thế thôi, bây giờ ngồi im nữa anh em nhé, không làm gì cả. Không làm gì cả, lên 10 đó. Bây giờ tích 50 tiền xong áp dần lên 10 Khoảng round 29 lên 10 là vừa anh em ạ Đấy trong lúc đấy thì đốt máu dần Đốt máu dần kiếm mấy cục máu cũng được Tầm này thì sẽ có những cái nhà mà người ta sẽ phải Phải phải xả tiền người ta form đội hình rồi Đấy anh em thấy tôi là đúng không Tôi đã nói rồi khi mà anh em đẩy ở cái giai đoạn đầu ấy, Anh em cố gắng anh kẹp vào mấy cái con con con nó đẻ ấy. Thấy không bây giờ mấy cái người ở phía dưới người ta đánh cực kỳ vội luôn Tức là máu đã xuống thấp như thế rồi là bắt buộc là phải xài hết tiền để chốt lại Không là là, là, là toang Đấy, phải xài hết tiền để giữ lại máu Đấy, có thằng đi luôn rồi kìa Anh em thấy tốc độ trận đấu chưa Gặp beat Teppy ờ, chơi beat nó, nó đẩy cho đi luôn Thấy chưa? Mấy cái bộ đẻ kinh lắm anh em ạ. À. Gặp những cái trận đấu mà chỉ cần nhá có khoảng hai ông chơi đẻ đến ba ông chơi đẻ trở lên thôi mà cả ba ông đấy mà đều xanh ấy thì thôi xác định luôn anh em ạ. À xác định luôn là nếu mà ví dụ ba nhà chơi bit này hay là ba nhà chơi siêu đẻ ví dụ như là chơi cái bộ Greater ấy bộ Greater ông kẹp cây kẹp kẹp kẹp Skull Hunter 3 sao vào thì ôi rồi ôi nó đẩy cho trong cái trường hợp mà nó là xanh ấy nhá thì chắc chắn là nếu mà đánh ở chuỗi mà đẩy thì thôi rồi luôn mấy cái nhà dưới xác định nhá anh em nhá xác định luôn là không có cái cửa lật kèo đâu eco là eco đến chết đấy vừa lấy cái thằng x men cái eco đúng không cũng sắp chết rồi kìa Đâu phải là đơn giản đâu Eco nhưng mà máu nó tụt thấp quá rồi ấy Và đến cái lúc mà cuống là phải xả hết tiền là không phong kiểu đội hình anh em ạ Nhất là kiểu xả một mạch hết tiền luôn nó cực kỳ nguy hiểm Đây này trận này còn có cả Insect đây này Đúng không? Tài chứ Insect mà Thế tốc độ trận đấu nó đẩy nó rất, rất là kinh khủng Cực căng luôn Đấy mà phải thằng nào form được cái đội hình mạnh Thì nó mới gọi là giữ được máu Chứ còn thường những cái người eco là những cái người mà bị bung nó đầu tiên Vang đầu tiên luôn Mất quá nhiều máu ở giai đoạn đầu ở giữa game Ui rồi ôi ra tư hai thằng đi kìa Bây giờ cứ mỗi nào một thằng đi Nói thế cho nhanh Còn lại là cái nhà bit Là nhà top 2 Rồi nhà Insectoid Đẩy khá là căng Ok Mà bây giờ tạm thời cho tôi bỏ Berserker ra Tôi cho cái con Fortuner Teller vào anh em ạ có fortune teller bỏ vào giữ máu bây giờ tôi cũng sẽ bị đẩy kinh nếu mà gặp mấy thằng bit đấy đây là ai ui gặp bit này gặp thằng này chắc là bị đẩy căng này tầm này bit mạnh rồi Mèo ơi, nó còn đẩy thêm cả Nó còn bỏ vào thêm Ui, ác thế Squire cho vào kìa Vai cứt đẩy nhiều thế Ui rồi ôi 14 máu May quá Cái quyết định rất hợp lý của tôi tôi mới kẹp vào con eco vào rồi thôi nói chung là 26 lên 10 chưa nhỉ 26 lên 10 luôn cũng được đấy nhỉ 26 lên 10 thì 6 Glacier Ờ 6 Glacier 4 đỏ luôn Vứt vứt con con Fallen đi cũng được đấy Anh em ạ Nhưng mà vấn đề là nếu mà vứt Fallen đi thì, thì co bây giờ là một sao à Co bây giờ là Berserker thì mới một sao thôi Vẫn chưa ổn lắm Bây giờ phải cho Berserker lên 2 thì mới chơi được kiểu thế Đấy còn bây giờ con này nó lên 2 sao thì nó vẫn tín hơn chứ nhỉ Đúng không Fallen Witcher lên 2 sao rõ ràng là đam to đánh xuyên giáp Đánh xuyên giáp Lại còn một lần đổi máu nữa Sống sót được dai ở trong combat Đam to máu nhiều Mặc dù là tốc đánh thì nó không bằng được 6 Glacier đấy Nhưng mà đam thì to hơn 6 Glacier co một sao thì đam lại bé À đây rồi Ui giời được quá nhở Ừ, Trời ơi Đúng lúc tôi cần thì nó lại ra anh em ạ Thế được rồi Ui giời hợp lý quá Nhưng mà thực ra đến bây giờ tôi lại nghĩ lại rồi Việc gì mà phải lên 10 luôn nhở Đúng không Bây giờ thực ra thì bây giờ đâu có chuỗi thắng gì đâu Máu thì còn nhiều thì đâu phải vội đâu Đâu phải vội lên 10 luôn đâu Đúng không ừ. Thôi lấy cái bơ linh cho phô cho nó đánh đã anh em ạ, full lần 2 sao vứt đi phí lắm Thôi cứ để ở 9 thôi Lên dần lên 10 thôi anh em ạ 29 lên 10 là vừa 29 lên 10 là vừa 29 lên 10 cho nó đúng thời điểm Còn 26 nó hơi sớm Lên 10 ở round 26 hơi sớm Mà 29 ờ, lên 10 thì nó cũng tròn tiền Đấy, thôi để thế này đi Để thế này thì thực ra nếu mà thua thì có hai con eco là giữ máu cho, cho, cho tôi rồi Tôi nghĩ là cũng không mất nhiều máu đâu Gặp Insectoid này vãi đái thật Insectoid nhưng mà lại chơi cái con ấy à Mèo kẹp Insectoid cả sói cả gì Ôi, Trông giống cái bộ của tôi ấy nhỉ Trông đẻ kinh thế này Mèo ơi Mẹ ơi kinh tê Bay máu đây Vãi đái 20 máu ạ Velomancer Chưa thấy chúa quỷ anh em ạ Kẹp Velomancer tạm vào đã không biết có ra chúa quỷ không ấy ra chúa quỷ thì, thì chơi glacier kết hợp demon thì nó cũng mạnh nhưng mà nếu mà không ra chúa quỷ thì sao bốn bốn warlock sáu glacier bốn warlock đúng không ở level 9 đã chơi rồi được lên level 10 kẹp bit nữa trận này có ngộ không chơi được ok trận này toàn bit với cả insect thả là nó đẩy kinh khủng thế này và một thằng là chơi Egosit kết hợp với cả con con bảy. kìa. Đây thằng này Egosit kết hợp với 7 Cũng mạnh đấy Cũng mạnh đấy Cũng mạnh đấy Ồ ồ Tôi vẫn thắng cơ Ở đâu đã thắng đâu Phải giết được con 7 mới thắng được Giết 7 giết 7 giết 7 giết 7 giết 7 Giết được không giết được không Giết được không giết được không Ờ Lọt một con thôi Rồi cũng được Cái bộ đấy nó phải lên 10 cơ anh em ạ Mặc dù là ra là con 7 đấy Nhưng mà phải lên 10 mới chơi được cái bộ Exit Witcher là phải chơi ở level 10 cơ Thằng đấy nó bây giờ level 9 hết tiền rồi Biết tại sao anh em Đẩy kinh quá nếu dám giữ tiền lên 10 Sắp chết rồi mà Quả đấy nó phải roll hết tiền mới ra con 7 đấy Thằng ấy sắp chết rồi à, Đội hình mà nó không đủ 10 là đội hình đấy toang Đội hình Exit này là phải lên 10 Kẹp 3 Witcher vào Cái kiếm 3 Witcher kẹp vào thì là 4 kết hợp 4 Witcher Kết hợp với cả Exit Đấy nhưng mà thằng này nó lại chỉ form được ở level 9 thôi Thế toang rồi sắp toang rồi đấy nên nhớ là ở trận đấu này có tới tận hai thằng chơi bit và một thằng chơi insect Và cái thằng chơi insect nhá là nó gặp cái thằng Egosit nó đẩy cực kỳ kinh khủng Rồi xác định là cam Camchet này sẽ là cái người ra đi tiếp theo Tôi thì còn lâu tôi mới đi 59 máu đến bao giờ tôi mới, mới, mới chết được Đấy Gặp thằng bit này Gặp thằng bit này cũng kinh đấy nhở Nhưng mà hình như chưa đủ bộ đấy phải Hình như là chơi 4 bit Chơi 4 bit thì, thì, thì tôi có ăn không? Chắc là tôi không ăn ở đâu 4 bit mạnh à? Kẹp thêm uh, Fallen Witcher vào Vấn đề nó ở cái con cây ba ấy Không ăn được Ui rồi lại còn để thêm nữa Chán thế nhở ấy thằng này nó còn đang có chuỗi này Tức là cái thằng này nó còn ăn được cả cái thằng 6 bit luôn Ghê thật cái thằng 4 bit nó còn ăn được cả thằng 6 bit luôn Và nó đang có chuỗi Chuỗi cộng 5 luôn kìa Rồi 29 rồi lên 10 đó Đấy như này này là ổn rồi đúng không anh em Thế này là ổn đấy chứ 6 Glacier 6 Glacier 4 đỏ Hợp lý chưa Xong rồi chúng ta sẽ chuyển dần về là chơi chơi chơi 6 Glacier 4 của lóc anh em ạ Vlog nó sẽ kẹp thêm bit nó sẽ khỏe hơn Đam nó to hơn Đỏ này thực ra là nó chỉ nhây nhây nó giữ máu của tôi thôi Chứ còn về sức mạnh đội hình thì nó sẽ không kết thúc cái bọn bit nhanh được đâu Bọn đỏ này, bọn đỏ này này Mà tí nữa gặp cái bọn bit ấy Bọn sáu bit là sẽ toang đấy Nó stack đam thì không đỡ rồi đâu Chúng ta phải kết thúc đối thủ nhanh Ui chết rồi gặp thằng này thì liệu có ăn thua không Berserker cố lên Berserker clear bớt đi Clear bớt đi Trông nhiều quá ui, ui được không được không được không được không được không ơ lại được rồi lại được rồi ờ được quá được quá được quá được quá được quá ăn này hay quá sáu glacier có khác clear nhanh thật ok rồi thêm con vi long nữa ấy nhở ồ cho xin thêm con vi long nữa đi rồi từ từ đã bây giờ nhá mà một con vi long nữa thôi thì tôi sẽ dồn đồ cho vi long à, cũng được về lom đánh cũng kinh mà tôi nghe nói là con về lom này khỏe lắm rồi tí nữa ra nhá lên hai sao thử em cho anh em xem nó có khỏe không vậy <laughs> cho xem sức mạnh của Venom nghe nói là Venom mang sơ với um, cái chảy của anh ta có cái bí kỹ dã thịt kinh lắm không biết là nó sẽ như nào nhỉ Giã thịt nhưng mà nó lại tăng tốc bằng cái bộ 6 Glacier Tăng tốc giã thịt lên thì chắc chắn nó sẽ là máy phay thịt rồi <laughs> Không biết là cái máy phay thịt này nó sẽ như thế nào đấy Nghe nói là, là nó sẽ được hưởng cái hiệu ứng um, không bị giới hạn Không bị giới hạn bởi uh, cái giới hạn tốc độ Bình thường giới hạn tốc độ các cái con khác ấy Nó mắc, đánh mắc ấy Mắc tốc độ nó chỉ lên được 0.2 thôi Nhưng riêng con này nó lên được 0.1 Đấy thì thì chắc là tốc độ của nó rất là kinh khủng 0.1 có nghĩa là như nào 0.1 có nghĩa là một giây đập được 10 phát 10 phát dã chảy cười nhói Rồi Để thử em nha anh em nhá Thua nào Về lòm Về lòm Không có Có máy bay này Mua luôn Máy bay này phải chơi Tí nữa kẹp ở level 10 Kẹp máy bay vào anh em ạ Máy bay 5 tiền là phải chơi rồi Nói chung là cứ 5 tiền mà chơi thôi Kể cả là Squire 5 tiền 2 sao thì cũng chơi Chơi hết anh em nhá Còn là mạnh hơn thì chơi Trận này là không có Lancer Nên là vẫn phải phụ thuộc vào mấy con 5 tiền anh em ạ 5 tiền ở trong bộ khác kẹp vào Ui thằng này trông to đấy nhở Mẹ ơi nhìn nó đẩy tôi kìa Chết tôi rồi Vai đài ạ à, Đẩy nhiều thế Clear body clear body Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi Đúng rồi, ui, được đấy Giảm đi được một chút Rồi, thế là được rồi, mất 14 máu Ủa, À đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi về Velom Chuyện này chơi con về Velom luôn anh em nhá Được không? Tôi đập trứng cho về Velom này Tôi sẽ đưa cái con Velom này lên 3 sao anh em ạ Ok, rồi, bán hết đỏ này thôi Còn này bán hết đỏ này thôi Rồi, bán hết đỏ đi cho bít vào Cho Warlock vào ba Warlock này rồi bây giờ dồn đồ cho Velom xem nó đấm nhá anh em nhá Rồi dồn hết đồ cho Velom Ok Rồi đủ chưa? Đủ rồi Rồi Ok Cần nhớ heo Cho máy bay vào này Cho máy bay luôn anh em ạ Ok Vậy là chúng ta đã form được đội hình nhá anh em nhá Để xem nào 6 Glacier xong lại kết hợp với Velomancer Đấy, cái tốc đánh lên 0.1 Chắc là cũng ghê đấy Nào Blink Ui ôi Máy dập à, máy dập à Vãi đái Ui rồi ơi Ui rồi anh em ơi đúng là máy xay thịt rồi Vãi cứt thật Trông đấm lực thế nhở Hùng hằng thật Nghe cứ bùm bốp bùm bốp ấy Ôi đập trông dã man thật Đúng quả 10 phát trên giây một giây đập được 10 phát Cứ bập bập bập bập bập bập bập bập Giống hết như máy dọc thịt ấy. Căng thật Rồi từ từ đã anh em dừng lại chút Ghép đồ nè ghép cái um, đây cái gậy gai chống hồi máu đã Rồi ghép cái uh, giáp băng Giáp băng đi Ok giáp băng cho máy bay này Rồi ok Ơ TA amo Tuấn Ơ vãi cứt fan game tôi đây à <laughs> Nó bảo nó yêu tôi bằng tiếng Tây Ban Nha thôi kìa anh em ơi Ui ôi <laughs> ôi đập ui rồi ôi đập con cáo kìa <laughs> người đàn ông lực điền vào con cáo may mắn à dã man thật sự vãi cứt thật mẹ máu của đối thủ bây giờ là mỗi round là mất 15 máu rồi kìa anh em ơi thế này là là tôi đang giành lợi thế thế này khỏe quá nhờ đập căng đấy đập cứ bốp bốp <laughs> nghe chồng như kiểu mình bị dã thịt ấy căng thật xin con máy bay máy bay <laughs> đây rồi hay quá máy bay lên được hai rồi trong khi đấy cái con uh, con con con grand herat của tôi vẫn một sao anh em ạ dã man tôi là cái trận đấu này nhá cái con vlog của tôi là còn chưa có cái cái cái chém lan đấy thế mà chồng anh anh em chồng có đập lực điền không ôi đập <laughs> Vãi Đúng là tốc độ 0.1 của các anh em ạ à. Mẹ ơi nó clear nhanh vãi cướp Thôi không chơi 7 nữa anh em ạ à. Tôi thấy cái con Velom này nó tín hơn con 7 rồi Thôi để đấy để cho Velom lên 3 sao thôi anh em ạ à. Tầm này Velom 3 sao thôi Còn thiếu bao nhiêu con nhỉ Thiếu uh, ở đây là tôi có bốn con rồi này Và một quả trứng tức là 5 con Vậy là chúng ta còn thiếu bốn con nữa bốn con Venom nữa Ok còn bốn con nữa thôi Rồi Tiếc nhỉ không có cái chém lan Tôi vẫn cần còn một con dao nữa ấy Bây giờ có con dao này Ghép cái chém lan Ở đây là có cái chém lan Chém lan một thôi cũng được Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ clear nhanh hơn nhiều Đây là cái chém lan một thôi Đấy, hoặc là rau này mà ra được cái cái cái cái cái gì cái chiến thánh à lấy cái gì nhỉ không có chiến thánh lấy cướp điên ồ cướp điên cũng được cướp điên mạnh mà Nói, đối thủ bây giờ còn nói chung là cái tầm máu này thì tôi nghĩ là đối thủ vẫn đang đang đang đang tưởng như là coi như là là vẫn còn sống dai lắm đấy nên là chưa thấy coi như là giữ tiền vẫn vẫn vẫn vẫn vẫn, vẫn thấy giữ tiền chưa thấy xả tiền đấy nhưng mà cái tầm này tôi nhìn thấy trông giống như là hai rau nữa là bay màu ở đấy <laughs> nhìn trông 38 máu và ông vẫn còn giữ 50 tiền là sao nhỉ định áp lên 10 à hay sao hay là như nào bạn ơi ui mẹ ơi nhìn nó phọt phọt phọt phọt phọt phọt trông <laughs> <laughs> trông trông đập con cáo trông mẹ trông dã như kiểu lát bấy người con cáo ấy thịt rồi lát như tươm rồi rồi bây giờ tôi roll lốt cái con Velomancer ba sao đây khả năng là là lao sau là, là đi <laughs> về Velom đây rồi ba con nữa cũng không này lấy không lấy luôn về Venom về làm đâu? Ơ kìa. Ui tôi chết mẹ hết tiền rồi. Thôi anh em ạ, không đủ. Ba về lòm không đủ anh em ạ. Thôi được rồi. Hy vọng là này là vẫn còn sống 20 máu mà chắc chưa chết được đâu. Ui ôi Chết luôn Vai Vào vừa rồi đẩy mất 22 máu ui mẹ ơi 22 máu trong cái đội hình này á thể tin được một cái bộ bộ bộ, bộ glacier mà đẩy cái bộ vít đi hai hai máu ạ em hiểu kiểu gì tôi cứ nghĩ là nó sống thêm được một rau nữa cơ để rau sau tôi roll nốt cơ đối thủ mẹ chết nhanh quá công nhận cái con về lòn nó đập kinh thật đấy không ngờ luôn đấy rồi anh em thế hãy để lại tôi một like Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi Nếu còn thời gian anh em